là vị hoàng đế thứ ba của vương triều nhà Trần. Bậc minh quân kỳ tài dùng pháp Phật để trị quốc. Vua tôi đồng lòng, trên dưới như một, dẹp tan quân xâm lược Nguyên Mông, thống nhất Giang Sơn Đại Việt. Đưa thời Trần trở thành triều đại hưng thịnh và vẻ vang nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Người sáng lập nên thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, tinh hoa cốt tủy của Phật giáo Việt Nam. Người làm nên dấu son trói lọi và hào hùng đó không ai khác, chính là Đức Vua, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vị anh hùng dân tộc nhà quân sự thiên tài, vị vua Phật, niềm tự hào của đất nước Việt Nam. Nhằm tưởng nhớ tới công lao và sự nghiệp vĩ đại của Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Chùa Ba Vàng tổ chức chương trình kỷ niệm 764 năm ngày sinh của Ngài với nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng phẩm vật cúng dường thể hiện lòng hiếu nghĩa, đặt bát cúng dường chư tăng, tô bồi cội phúc, nghi thức cúng tổ và lễ rước bước trang nghiêm tưởng niệm công lao cao dày của vị sơ tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Đêm văn nghệ đặc sắc mang màu sắc văn hóa độc đáo thời Trần, kính mừng sinh nhật Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 11 năm nhâm dần, tức ngày 4 tháng 12 năm 2022 và được phát trực tuyến trên các nền tảng truyền thông của Chùa Ba Vàng. Xin kính mời quý vị cùng hướng tân tham dự.